cực kỳ sang luôn giá chỉ 99 ngàn một bộ các chị không nghe nhầm nha các chị giá 99 ngàn một bộ mua 3 bộ trở lên sẽ được miễn phí ship tận nơi mua dưới 3 bộ một bộ hai bộ thì vui lòng cộng phí ship toàn quốc là 30 ngàn size dao động của mẫu này từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa mẫu này có 6 màu cho các chị em lựa chọn luôn màu rút màu xanh bích màu bò cháy màu nho màu vàng và màu xanh rêu nha các chị toàn bản màu hot và rất là đẹp rất là sang cho các chị luôn mẫu này cực kỳ đơn giản mà rất là sang quần dài nha các chị nha quần dài và ngồi đứng lên ngồi xuống rất là thoải mái cho các chị em luôn các chị có thể đi làm bỏ điện thoại vào túi như thế này rất là tiện lợi đúng không ạ mẫu quần form rất là xinh nha các chị nha quần form như thế này nha các chị nha phía trước là lưng thun bản dẹp và phía sau như như vậy các chị mặc vào rất là thoải mái luôn nha các chị từ 40 đến 85 kg đều có size hết đặt hàng để lại dưới bài viết giùm em màu cộng số điện thoại số lượng các bản màu này còn rất là ít cho nên là các chị tranh thủ nhanh tay đặt hàng dưới bình luận giùm em màu cộng số điện thoại thì bên em sẽ có đơn nhanh chóng trả về tin nhắn cho chị nhé cứ màu số điện thoại màu số điện thoại là bên em sẽ có đơn nhanh chóng cho mình nha size từ 40 cho đến 85 kg mặc vừa luôn nha các chị nha bản màu em xin nhắc lại đó là rút bích xanh cô bang hay gọi là xanh cô bang bò cháy nho vàng và xanh rêu nha các chị nhé đây có hàng nút đằng trước đây rất là đẹp luôn quần ôm ôm vào phong rất là xinh nha các chị nha đó đứng lên ngồi xuống rất là tiện lợi và thoải mái cho các chị em mình luôn ha vải này giặt không bao giờ bị sù lông và không ra màu nha các chị cho nên là các chị yên tâm đặt hàng nha và khi các chị đặt hàng thì các chị được xem hàng trước khi thanh toán nha đúng như mẫu em đang like và đang live stream tương tác với các chị các chị đặt hàng và lấy hàng sai trả về ha này là màu xanh reo nha các chị em nha Đồng giá tất cả 99 ngàn Mua 3 sản phẩm trở lên sẽ được miễn phí ship tận nơi cho mình luôn nha Rồi những chị nào có nhu cầu lấy sỉ Thì mình inbox vào Messenger để được giá tốt nhất nha các, các chị nha Mẫu này là quần dài nha các chị nha Quần dài nha đó rất là thoải mái luôn các chị em ơi vải thun co giãn bốn chiều cân đối nha các chị nha và không bao giờ bị xuể vải nha các chị yên tâm nha khi mà mình giặt xong mình giặt mình phơi thì nó sẽ về nguyên cái form cũ không bao giờ bị xẻ ra bị dùng ra như các chị nha cho nên là các chị yên tâm đặt hàng mẫu này dày dặn lên form rất là sang luôn nha các chị nha rồi chỉ 99 ngàn một bộ thôi ba bộ sẽ được miễn phí ship tận nơi cho các chị rồi ba bộ 300 ngàn rất là rẻ luôn đúng không ạ Đấy, từ 40 cho đến 85 kg là các chị có size rồi ha rồi cứ để lại dưới bình luận dùng em đó là màu cộng số điện thoại cứ màu cộng số điện thoại thì bên em bên hệ thống của bên em sẽ tự động nhắn tin và chốt đơn nhân viên alo chốt đơn nhanh chóng cho mình nha các chị nha cho mẫu này rất là sang luôn các chị ơi Các chị có thể mua cho má, cho chị, cho gì, cho cô, cho bác đều được hết luôn nè Mẫu này cực kỳ sang luôn các chị ơi Rất là sang luôn các chị Đó, size từ 40 cho đến 85kg đều có size cho hết tất cả các chị em luôn ha Mình đặt hàng cứ để lại dưới bình luận dùm em Đó là màu cộng số điện thoại nha Đầy đủ cú pháp là màu cộng số điện thoại Thì bên em sẽ chốt đơn nhanh chóng cho mình nha các chị Mẫu này không mua rất là tiếc luôn đó chị ơi đó mẫu này rất là sang luôn nè cổ này đơn giản cực kỳ sang luôn đúng không ạ đó rất là xinh luôn và quần có hai túi hai bên nha các chị nha các chị có thể bỏ điện thoại vào túi mình đi chơi đi dạo đều ok hết luôn nè các chị ơi mẫu quần dài nha các chị em nhé mẫu này là mẫu quần dài nha màu này là màu nho nha các chị em đặt hàng theo cú pháp là màu cộng số điện thoại dùm em 99 000 một bộ thôi các chị ơi ba bộ sẽ được miễn phí ship tận nơi cho mình luôn ha đây rất là xinh luôn ạ à các chị có thể theo dõi hết cái video của bên em để mình tham khảo tất cả các cái màu của bên em nha các chị nha màu nào cũng đẹp hết luôn nha các chị này rất là xinh luôn sang đúng không cực kỳ sang này là màu xanh bích nha các chị nha hay còn gọi là màu xanh của bang các chị đặt hàng để lại màu xanh là được rồi ha Đấy, 99 ngàn một bộ thôi các chị ơi ba bộ sẽ được miễn phí ship tặng nơi nha các chị nha Và chị Kim Loan ơi một bộ hai bộ thì cộng phí ship toàn quốc ở đâu cũng vậy ha Ở gần cũng giống như ở xa toàn quốc là ship 30.000 đồng đó là hệ thống giao hàng người ta lấy ship nha các chị nha mua 3 sản phẩm trở lên thì bên em sẽ sẽ sẽ hỗ trợ miễn phí ship cho mình nha các chị đó size từ 40 cho đến 85 kg mặc vừa nha các chị nha quần có hai túi hai bên cực kỳ sâu luôn này đó đó các chị ơi đó rất là sang trọng đúng không ạ màu này cũng cực kỳ trắng da và rất là xinh luôn này đó các chị ơi đặt hàng để lại dưới bài viết giùm em đó là màu cầm số điện thoại nha các chị hoặc alo web Zalo cái số điện thoại hotline bên em để trong bài viết ha đó rất là đẹp luôn nha các chị mẫu này là gồm có 6 màu tất cả luôn màu rút màu bích màu ngói nè màu đỏ màu nho nè màu vàng và màu xanh riêu nhé chị nha xinh lắm cực kỳ xinh luôn màu này là màu vàng mía nha các chị em nha trời ơi cực kỳ co giãn thoải mái mặc vô cùng ok luôn này các chị ơi đứng xa để các chị xem nè trời rất là xinh luôn mẫu này rất là xinh luôn ạ à. phong dáng này các chị ơi này, quần như thế này nha các chị chỉ 99 000 bộ 3 bộ sẽ được miễn phí ship nha các chị Rồi 99 000 bộ 3 bộ miễn phí ship thôi Đặt hàng để lại dưới bình luận dùm em Màu cộng số điện thoại nha các chị Trời cực kỳ sang luôn á Mua màu này mặc Tết luôn đó chị Đẹp lắm Này là màu bò trái nha các chị ơi Màu nào cũng trắng da, màu nào cũng đẹp hết Em xin nhắc lại giá để các chị xem Và đặt hàng nha các chị 99 ngàn một bộ mẫu này nha các chị nha Có 6 màu tất cả luôn Và bên em có size từ 40 cho đến 85 kg mật vừa nên là các chị đặt hàng á, mình cứ để lại dưới bình luận dùm em đó là màu cộng số điện thoại cứ để lại màu cộng số điện thoại là bên em sẽ có đơn chốt về nhà hệ thống tin nhắn của mình nha các chị nha đó bảng màu gồm như sau màu rút xanh bích bò trái màu nho màu vàng và màu xanh riêu nha các chị nha đó <laughs> mặc rất là thoải mái luôn nè các chị ơi xinh lắm mẫu này đơn giản cực kỳ mặc sang vô cùng nha các chị nha đây quần dài nha các chị quần dài và các chị nào mà thích quần ngắn mình mua về mình lên like cũng rất là đơn giản luôn thoải mái rất là đẹp đúng không ạ đây xinh lắm đứng gần các chị xem nè đây